Hello mọi người Hôm nay kênh youtube máy công cụ Phúc Thắng Lên cho anh em một con máy cưa Hiệu Amada Của 250 dòng HA anh em nhé Con này là bản cấp phôi tự động Có hệ thống cấp phôi tự động này Màu đỏ đen Các dòng cưa Amada thì đa phần là đều Có hai màu chủ đạo Một là màu đỏ đen Và hai là màu xanh trắng Thì màu đỏ đen này là uh, Được sử dụng uh, phổ thông nhất khổ tối đa có thể cưa là khổ 250 anh em nhé con này thì vẫn uh, chạy điện nguyên bản của Nhật 3 pha 200 xuất xứ Nhật Bản sau đây thì em sẽ vận hành máy cho anh em xem chạy máy đi chạy từ chức năng một nhắc kẹp phôi trước đi em chạy kẹp phôi cho anh em nhé đây là đẩy kẹp sau lên này đây là chức năng chạy tay nhá thì khi mà anh em chạy tự động nó sẽ ờ, tự động ờ, đẩy phôi lên kẹp uh, kẹp phôi sau mở phôi ờ, mở kẹp trước này kẹp kẹp trước này ngoài ra thì đây nó có các uh, các cái cần gạt nữa thì đây là để chọn loại vật liệu nha anh em nhé đây là chọn các loại vật liệu đây này thì từ với các loại vật liệu nó sẽ có các nấc từ 1 đến 10 này ngoài ra thì đây là để chỉnh tốc độ xuống con này thì ừ, chỉnh tốc độ cưa bằng ờ, thay đổi các cấp buli của dây dây cô loa ở ờ, trên buli nhé đây, đây là chức năng này chạy tay bơm nước đầy đủ nhé anh em có nhu cầu máy này thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0964 306 068

khá là cũng là tương đối rồi em mở cái bánh đà lên cho anh xem đây là phần bánh đà của máy nhá anh em các có nhu cầu các dòng cưa 250 350 450 Ở trên đường thì bên, bên em đang về một con uh, cổ 1080 nữa anh em có nhu cầu các dòng máy công cụ của Nhật thì liên hệ trực tiếp với em Thọ qua số điện thoại là 0964 306 068 em xin nhắc lại là 0964 306 068 Xin cảm ơn tất cả mọi người